một loài hoa thiên chúa đã ban cho loài người loài hoa ấy sống giữa chốn thế nhân bụi trần làm gương sáng lên chúa và yêu thương anh em đem phúng ân cho bao người thế loài hoa ấy đã sống mang tên Teresa toàn thân khiêm nhu bước chung trình cùng ngài và cho đến lúc trên loài hoa đó vẫn luôn Teresa Teresa buồn tươi Teresa hy sinh ước mong mơ manh để cho nơi cô cần sẽ chỗ sinh bồng hàn và hoa hồng tràn lan khắp nơi đoàn con hát khô khan thanh như Teresa dịu cơn bước tới Chúa mến điều là anh trang dẫu mang bao yêu hẹn bơi sắc thân phàm trần thì xin thánh nhân phù giúp con loài hoa đã sống mang tên Teresa toàn thân khiêm nhu bước chung trình cùng ngài và cho đến lúc trên loài hoa đó vẫn luôn cùng Chúa trong tình yêu Teresa đã ra Teresa vui tươi Teresa hy sinh ước mong mưa cho nơi khô cằn sẽ cho sinh vòng hàn và hoa hồng tràn lan khắp nơi đoàn con hát khung an thanh như tê rời xa dịu cơn bước tới chúa mến yêu là anh trang dẫu mang bao yêu hèn bởi sáng tân phạm trần để sự thánh nhân phù giúp con để sắc nguyệt tươi để đôi say say ước mong mong manh để cho nơi khô cằn sẽ trốn sinh mộng màng và hoa hồng trắng lắm khắp nơi à, đoàn công hát khung an thanh như tê rệ sàn dìu con bước tới chúa mến yêu là anh trăng dẫu mang bao yêu hèn với xác thân phàm trần thì xin thánh nhân phù dũng con tôi xác thân phàm trần thì xin thánh nhân phù dưỡng con dẫu mang bao yêu hèn bơi xác thân phàm trần thì xin thánh nhân phù dưỡng con